để tôi coi đàn gái sao Trời mà qua nhìn đàn trai với nửa con mắt vậy Trời ơi, mời anh Hello Em chào anh wow. Ổn không anh? <laughs> Đúng là hoa Hoa, đúng, tươi như hoa <laughs> Hoa này hoa thuộc hoa Đà Lạt đẹp ha Một chút hoang dã của núi rừng ha Một chút lộng lẫy của Đà Lạt ha một chút khiêm tốn chứ không như ai kia bà mối chảnh <laughs> trời qua ơi chơi đàn trai có quyền đúng đàn trai ta cũng cũng sắc nước hương dừa lắm à trời ơi sắc Đừng hương dừa à mời bạn nam rồi ngồi đi bạn xin chào chào anh Cửu Linh dạ xin mời bạn nữ oh wow wow wow ây chà chà bạn gái gì nghe wow wow wow wow không vậy wow lắm nha linh nha em giới thiệu về em coi em gái Xin mời em giới thiệu về bản thân mình. Dạ vâng ạ. À, em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Nam Thư cũng như là các vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. À, em tên là Nguyễn Thị Hoa, năm nay em 26 tuổi và hiện tại thì em đang à, sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em thì sinh ra ở Nghệ An và lớn lên ở Gia Lai. Em làm công việc gì Hoa? À, dạ em à, kinh doanh bên thời trang ấy. Kinh doanh thời trang rồi, vậy là mặc đồ đẹp lắm rồi ha. <laughs> rồi bây giờ xin mời bạn Nam mình giới thiệu về mình nè. Dạ vâng, em xin uh, tự giới thiệu em là Vũ Minh Đăng. À, hiện tại em 29 tuổi, hiện tại đang uh, sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê em là ở Thanh Hóa. Hiện tại em là đang kinh doanh buôn bán tự do. Hiện tại em đang kinh doanh nghề các sản phẩm về dừa. Dừa hả? Dạ vâng. À, bên kia là hoa, bên đây là đăng, hoa đăng. Trời hợp quá. Thả đèn hoa đăng cầu bình an hạnh phúc thành công đến cho mọi người. <laughs> Điểm uh, mạnh điểm yếu của bạn à, gái là gì dạ em thì uh, vui vẻ hòa đồng và em cũng khá là tự tin vào cái ngoại hình của mình và nói chuyện thì thu hút người đối diện <laughs> tính em là người phụ nữ hiện đại á thì em quan điểm là phụ nữ thì uh, phải có sự nghiệp nè độc lập nè về tài chính cũng như là có sự nghiệp và thứ hai là phải uh, uh, lo toan được công việc trong gia đình và em thì kiểu em cũng uh, tham công tiếc việc á nên là nhiều khi em cũng uh, hơi tập trung vào, công việc nên là nhiều lúc cũng có bận rộn bây giờ em kể điểm mạnh không điểm yếu của em là gì à, điểm yếu của em em hay uh, hơi nóng tính á nhiều khi uh, bực chuyện vì đó thì em hay hay chửi <laughs> chửi nồi niêu son chào à, là chửi chửi đã cơn đúng không dạ đúng rồi ờ. nhưng mà không có gì hết chị chị đi lên mình chửi như vậy thôi chứ không có để bụng còn điểm mạnh điểm yếu của bạn nam là gì nè đăng ơi dạ điểm mạnh của em là em thích kinh doanh và tham gia các các chương trình từ thiện hiện tại em là vận động viên đua xe đạp mạo hiểm và chạy marathon em tham gia các giải à, khắp trên à, toàn quốc mình em chạy xe đạp dạ vâng đua xe đạp quá dữ luôn ta dạ vâng và Để chạy... em nói em bán dừa hả dạ vâng bán dừa gì là em chuyên tất cả các loại về dừa như thế là dừa tươi dừa sim xanh sim đỏ dừa dứa và các sản phẩm như dầu dừa nước màu dừa mứt dừa và đồ mỹ nghệ về dừa Ủa thôi còn là dừa không vậy đó hả? Chuyên dừa, em biệt danh em là Thánh Dừa Thánh Dừa hả? Thôi dữ luôn <laughs> Hôm nay có mang dừa lên đây không? Ờ có mang dừa lên không anh? Dạ hôm nay thì à, nói chung là nó có nhiều vấn đề nó xảy ra nó ngoài mong muốn thì xe hàng của em bị à, hư không lên được nên là không có hàng đưa lên đây để mời anh lên, ít nhất phải đem mức dừa lên đây Đúng chứ rồi. mứt dừa nước không dừa có trái đồ. dừa không có đồ dừa thì phải có mức dừa em dừa phải thôi ừ tháng dừa gì kỳ quá à. phải có nói chung dừa là nhiều, nhiều nhiều lúc nó cũng rơi vào tình huống nó ngoài mong muốn em ơi nhược điểm của bạn nam là gì hen dạ nhược điểm của em là nóng tính nhé. nóng kia nóng mà này nóng nữa dạ vâng và em em khi mà e, em gặp những chuyện bất bình trên đường thì em hay can thiệp vô để em giải quyết vấn đề cho nó được ví dụ như họ sẽ xích mích thì mình vô can thiệp dáng hòa cho người ta nhưng mà đôi khi người ta hiểu nhầm mình em hiệp sĩ đường phố hả <laughs> thấy cái gì là bất bình là nhào vô luôn á hả không nhưng mình phải nhìn nhận định câu chuyện đó là như thế nào chứ không phải là mình nhảy vô là mình làm theo cái hướng theo chiều một nghĩa hiệp đó à về về có nóng tính với vợ không anh dạ không em ơi dạ không em ơi khi mà hai bên cùng nóng thì nó hết hai bên im lặng nữa mọi thứ nó sẽ chun chảy hơn nóng quá uống nước dừa hết nóng chính xác luôn <laughs> đúng rồi người ta nói cơm sôi thì bớt lửa biết đời nào khê em có tật xấu gì không em trai dạ tật xấu thì hiện tại em không có tật xấu gì không có tật xấu gì hả tốt không vậy đó hả thiệt không để coi thử chị thử chị kìa nghe không có tật xấu gì chị chị nam thư chỉ hỏi thiệt không kìa ồ oh, hello dạ, chào chị <laughs> không có tật xấu gì luôn thiệt hả dạ vâng ạ mình à, trải qua bao nhiêu mối tình rồi hang dạ mình có hai mối tình à. và mối tình gần nhất thì mình trải qua cũng 4 năm khi yêu thì người đó là đang sinh viên và mình thì đang bắt đầu từ nghĩ công ty ra mình kinh doanh thì nó gặp đôi chút khó khăn thì khi mình tập trung vào khởi nghiệp thì lúc nào mình phải tập trung cả cái thời gian mình san sẻ cho người đó nó ít hơn thì khi mà người đó cảm thấy nó bị lạnh nhạt thì người ta chọn à, bước ra đi à tức là mình không có thời gian nhiều dành cho người yêu cũ của mình hồi nãy bạn gái bên đây có hỏi á là vận động viên đua xe đạp dạ vâng vậy thì có khỏe không ờ đúng rồi có khỏe không cái điều đó chắc là phải có rồi à... mình phải có một thể lực rất tốt thì mình mới thể đi đua được à... để mình cái cạnh tranh thứ hạng với người ta được được rồi thấy chưa thấy đàn trai ngon chưa em thấy bình thường từ từ ừ. vậy là anh chưa gặp đàn gái bên em rồi để tôi coi đàn gái sao rồi. mà qua nhìn đàn trai với nửa con mắt vậy trời ơi mời anh hello em chào anh wow. ổn không anh đúng là hoa hoa đúng tươi như hoa <laughs> hoa này hoa thuộc hoa đà lạt đẹp ha một chút hoang dã của núi rừng ha một chút lộng lẫy của đà lạt ha một chút khiêm tốn chứ không như ai kia bà mối chảnh <laughs> trời qua ơi chơi đàn trai đẹp có quyền ơi. đúng đàn trai ta cũng cũng sắc nước hương dừa lắm à trời ơi sắc nước hương dừa em muốn thử sức khỏe không thử thử thử cho em thử, thử muốn chị. thử gì Hít hết hết cho cho bà coi thôi hết đi đây đó, đó nằm dài hết hết cho anh em hít cho anh tám chục cái thôi coi một hai hết ba, khi nào hết thở thôi năm hết sáu thoải mái vô bảy tám Hết hết bụi luôn chín Thôi bởi mười mười một mười hai mười hai cái nha Em chuyên về tranh thôi <laughs> được. được Cuối cùng cũng chinh phục được bà mối bà nữa không em hả? Chưa chưa em còn nhiều vòng lắm <laughs> Bây giờ em gái Dạ Nãy giờ à, qua bên đây kiểm tra đàn trai rồi tôi kiểm tra lại nè Đàn gái có mấy mối tình rồi? Dạ em là có ba mối tình rồi ạ ba mối tình hơn bên đây mối ha cái mối tình gần đây nhất là bao lâu rồi em dạ cách đây một năm ạ à, tại, em tại sao chia tay à em phát hiện ra bạn đó ờ, lăng nhăng ạ tức là em phát hiện mấy lần thì bắt đầu mới chấm dứt cái mối tình đó ba lần ạ là em cũng có tha thứ rồi thôi vậy cho đi luôn đúng rồi đúng rồi em gái muốn tìm một người yêu thương như thế nào ngoại hình anh ngoại hình là em ngoại là hình phải khá khá chút xíu ở ờ, 7 điểm trở lên đó chị Bảy điểm cao trên một m bảy bụng không có bự quá hơn mét bảy gọi gì nữa em yêu cầu đi đàn trai đáp ứng cho coi nè anh ơi phải phải khỏe nè khỏe chắc ừ. khỏe ừ. luôn rồi phải sạch và phải thơm nữa phan em coi cô thơm không nhé này chưa biết nha sao có sạch và thơm không anh sạch sao? có sạch nhưng mà hơi đen chút xíu nó da ngâm ngâm thì nhìn đôi khi nó thể không được mà. sạch lắm thôi thể thao mà dạ rồi dạ rồi cho qua được anh <laughs> ờ còn gì nữa em nghĩ là phải uh, chung thủy nè phải chăm chỉ cầu tiến trong công việc cũng như là có tham vọng rồi không gia trưởng vũ phu à, làm được thì chơi được giống như làm hết sức chơi hết mình tại vì cái tính em cũng vậy rồi để mà hai người hòa hợp em có một cái mẫu hình lý tưởng nào của em không về người đàn ông không về ngoại hình nhá thì em thấy uh, em thích nô phước thịnh á còn cái <laughs> mẫu lý tưởng thì em cũng không quan trọng lắm những như mình mình thương thì mình thương thôi chứ cũng không quan trọng lắm bên đây ờ, cũng nu nhưng mà rừng xà nu á anh thấy uh, yêu cầu bên đó em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm 70 phần trăm 70 phần trăm em muốn người phụ nữ như thế nào nói chung là em không quan trọng vấn đề ngoại hình em quan trọng vấn đề đó người đó là tin tưởng em và nói chung là cùng hiểu nhau và chia sẻ nhau mọi khó khăn bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi uh, những cái ý kiến uh, trên có hợp lý không nha à, em gái đi với ai dạ em đi với chị gái của em ạ rồi chào chị gái dạ à, em chào uh, anh uh, quyên linh chào chị thứ chào toàn bộ khánh uh, giả và người uh, mọi người xem chương trình ạ em thấy bên đây làm sao dạ <laughs> anh trai này khá là chỉnh chắn và có cảm giác là giống như anh trưởng thành ấy thì nếu như mà hai người có thể tiến tới với nhau thì em nghĩ là có thể bổ trợ cho nhau dạ, rồi cảm ơn cảm chị anh trai đi với ai dạ em đi với à, một người anh của em mình tên khoa mình xin chào anh Quyền Linh với nam thư và mọi người ạ à. thì mình thấy à, cô gái này được ok xinh nhưng mà điều đó không quan trọng tình yêu à, quan trọng là em này có tính độc lập và em này cũng độc lập hai em rất là trong cái vấn đề đó ok anh thấy hai đứa hợp không gì quý bằng độc lập tự do là hạnh phúc ok <laughs> dạ. ờ, dạ. duyên cảm ơn anh trai của bạn đăng bây giờ mình à, mở rào đi cho hai đứa gặp mặt mở rào sao em chào anh ạ cảm ơn quà tặng em dạ em cũng ơn đây em cũng có món quà tặng anh đây em của ít lòng nhiều anh ơi ok <laughs> em cảm nhận gì về anh em thấy anh là à, cũng chín chắn này cũng làm kinh doanh giống như em thì em nghĩ là cũng dễ hòa hợp cái anh thì lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em thấy là một một người là sống về một gia đình dạ nói chung là em có một cái trách nhiệm gì đó ở cái công việc mình rất cao À, anh có thích đi uh, du lịch không anh? Nói chung là mỗi lần mình đi du đó là một kết hợp với đi du lịch luôn đấy. À, à em thì có sở thích là à, ăn ăn đủ thứ luôn, niềm đam mê bất tận về ăn uống và đi du lịch nên là nếu mà tìm được một người đồng hành như vậy thì sẽ rất là dễ hồi nãy em gái nói là cần người đàn ông sạch sẽ thơm đó bây giờ em kiểm tra coi có sạch có thơm không hơi khó kiểm tra em đi lại gần chút xíu đi em đứng dậy em đi lại gần xíu <laughs> chết rồi sao em kiểm tra bây giờ em đi vòng vòng vòng em đi em đi vòng vòng đó em hửi coi có thơm không em không thấy mùi gì em thì kiểm tra sao coi có thơm không Dạ không, không không thấy mùi, không thấy mùi thơm <laughs> Cũng không thấy mùi cơ thể Mà rồi bây giờ Thư hỏi nè Quan điểm hai bạn á, về cái chuyện à, sống thử trước hôn nhân thì như thế nào? Tại vì em là kiểu hiện đại, em thấy sống thử thì nó cũng à, không phải là cái gì đó quá Giống như hai người nếu mà đã xác định là à, cưới nhau đi thì có thể là sống thử một thời gian để xem thử có hợp với nhau hay không thế trong quá trình đó mình tìm hiểu nhau mình thấy không hợp nhau thì mình chia tay còn nếu như mà mình thấy hợp nhau thì mình tiến tới hôn nhân mới gặp nhau quen nhau cái sống thử thì em thấy không nên chính xác luôn anh cũng nghĩ như vậy không nên làm chuyện đó rồi bây giờ thư hỏi đăng câu nè thấy bạn gái nữ xinh không dạ rất xinh, xinh. rất xinh người ta nói á, lấy vợ đừng lấy xinh quá vợ mà đẹp quá lo lắng lắm vậy thì bây giờ ví dụ đi rinh cô này về được làm vợ mình rồi à, lúc đó đăng có lo lắng không vợ mình đẹp quá mà nói chung thì à, cái điều đó thì người đàn ông nào cũng có hết là cũng có lo lắng đúng không tính em là sống tình cảm ấy thì em mà thương ai rồi á thì rất là chung tình suy nghĩ có một người đó thôi chứ không có uh, lum la nói chung là anh rất ghét mẫu đàn ông mà lăng nhăng và bạn anh thành không trả làm chuyện đó dạ bây giờ nè trước khi chúng ta bấm nút thì uh, mỗi bên có thể hát tặng nhau một uh, bài nào đó để chúng ta truyền cảm hứng cho nhau được không à em hát một câu nhá Em muốn siêu tỏ tình đấy thì sao nào Em yêu anh yêu anh đấy thì sao nào Hy vọng anh đừng ngơ ngác đừng câu mày Thôi coi như chưa nghe thấy cạn ly vậy uh, uh, uh, uh, uh, uh. Em hát được một câu Có hay Bài này có tên là Mượn rượu tỏ tình ha Ý nghĩa quá trời quá tên bài hát hãy bấm nút bấm với trách nhiệm của mình yêu thương hãy bấm còn không rung động trái tim chúng ta không cần bấm chuẩn bị ba hai một hết thời hết gian thời gian Thắng tay đi nào hãy xin phép uh, chị đi giờ em xin phép chị được uh, làm quen với em gái của chị và <laughs> em xin hết được à, thơm em các chị thơm là gì thơm thơm á cái đó là do bé à, do bé hoa quyết định em đồng ý cho anh thơm em một cái không thơm chán đi anh <laughs> thơm chán yeah. <laughs> thơm chán tức là hung con em hiểu không có hung má hung má hung má Dạ, lần đầu tiên cho em xin chào uh, quý khán giả thân thương nhất ạ. À. Rồi, ngồi xuống đây dạ. ngồi xuống. Mời bạn gái giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Nam Thư, chào anh Quyền Linh Em tên là Ngọc Diễm, năm nay 25 tuổi và em hiện đang sinh sống tại Bình Thuận ạ à. Em làm gì ở Bình Thuận? Dạ, hiện tại thì em đang làm đầu bếp ạ à. Đầu bếp hả? Ừ. Mời anh trai bên kia à, ờ, Lời đầu tiên em xin chào à, anh Quyền Linh ờ, dễ dạ. thương Và chị ờ, Nam Thư rất xinh đẹp ạ. À. Dạ. Đây là bạn gái ở bên kia, em tên là Nguyễn Văn. Quê em ở Quảng Bình, em uh, uh, sinh sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu ạ. À. Ừ, làm dạ. gì? Dạ em làm bên ờ, vận hành xe nâng ạ. À. Vận hành xe nâng. Bạn gái cho đàn trai biết ưu điểm và khuyết điểm trước đi. À, dạ ưu điểm của em á, thì là à, nấu ăn ngon nè, à, có kinh nghiệm chăm sóc người già và trẻ nhỏ. À, em thì cũng hiền lành, vui vẻ em à, ưa thích thì à, chơi những trò chơi à, cảm giác mạnh nè không sợ ma về khuyết điểm của em thì em rất hay ngủ nướng thường hay nấu ăn theo tâm trạng lắm vậy ví dụ ngày đó mà em buồn đi em nấu món gì em cũng nấu bình thường lắm nhưng mà không có được ngon như lúc bình lúc vui, vui vẻ thôi à dạ. em nói là em không sợ ma dạ đúng rồi ạ lúc mà em hồi em đi làm á là ừ, buổi tối thường thường hay về vào lúc ờ, bảy tám giờ á đường đó rất là vắng mà đi qua hai cái nghĩa địa là em không có cảm giác gì hết mời em trai ưu điểm của em á là em ờ, sống có tình cảm à, chân thật em ờ, sống tự lập trách nhiệm với gia đình em là một người mẫu đàn ông của gia đình em tự cảm nhận em là như vậy còn cái khuyết điểm của em là em dễ xúc động em dễ cảm xúc á À, em có một cái trên tivi có một bộ phim nào mà rất là buồn đó, tự nhiên là em cảm thấy em xúc động. Đúng rồi. Mình à, anh cũng dạng người như em đó. Thấy về thôi chứ xem những cái bộ phim nào nó cảm động là mình ngồi tự nhiên nước mắt mình rơi hay thấy hoàn cảnh nó tự nhiên cái con người mình nó khác liền nó cảm động liền. Em có mấy mối tình rồi? Um, em xin thưa với anh là, là em được có một mối tình thôi. Kéo dạ. dài mấy năm? Dạ một tầm ờ, bốn năm tháng thôi. Nhưng 4 mà, năm tháng à hả? Dạ, nhưng mà chia tay uh, Ờ, khoảng ờ, gần một năm rồi anh sao phải chia tay dạ em quen cái người đó là hai cùng một tuổi ở ngoài quê của em á là đa số là nhiều người người ta lấy nhau một tuổi trong cái làng luôn là hai người lấy nhau một tuổi gọi là bị sát á anh tức là một sáng. người dạ tức là một là đúng một tuổi là cứ lấy nhau có tầm ờ, bốn năm mươi tuổi là người này không bị bệnh là người kia bị bệnh mà không bị bệnh là bị mất là 15 cặp mà của em là chứng kiến là đều bị vậy trong gia đình em là hai người cũng bị như vậy rồi cùng một tuổi luôn là ờ, bà ngoại của em với lại dì của em cho nên trong nhà cũng sợ tức là quen bốn năm tháng xong biết cái tuổi đồng bằng tuổi là không quen nữa luôn dạ em bên kia mấy tuổi vậy dạ em 25 tuổi ạ à. đây mấy tuổi vậy dạ em ờ, năm mươi ba mốt tuổi 31 với 25 gì khác tuổi xa rồi không sao Mình làm tiếp đi Bây giờ à, bên đây có một mối tình mà có năm sốc 4 năm tháng là chia tay rồi Bên kia mấy mối tình Dạ em chưa có mối tình nào hết à Đó giờ chưa yêu ai luôn hả dạ, Thì có nắm tay ai chưa Dạ vẫn chưa à Chưa luôn Dạ, chưa nắm tay chắc chắn là chưa hôn nay đúng không Dạ đúng là <laughs> Nhưng mà giống như em đi học rồi lúc đó em có thích bạn nào không Dạ cũng không mà Ừ, nhà em á, thì rất là khó ừ, lúc mà đi học á, thì không có cho quen ai hết á nhưng mà lúc mà em có thích ai không mà thích rồi em không nói luôn hả dạ em thì cũng không thích ai hết tại vì lúc đi hồi lúc mà em đi học á, thì tính tình em thì cũng giống như con trai á rất là phóng khoáng với lại cũng hơi nghịch ngợm lắm em có cảm nhận là có bạn trai nào thích em không chắc không có chị à. dạ tại vì em chơi với con trai trong lớp không mà à. Ờ chắc chưa có duyên thôi em ơi mà là tức là gia đình mình khó là ba mẹ rất là khó hay sao dạ không ông bà quản nghiêm á à vậy là em sống nhỏ lớn với ông bà hả dạ đúng rồi ờ à, chị xin lỗi nhưng mà ba mẹ em đâu ờ, ba mẹ em ly hôn từ lúc mà em mới 5 tháng á từ đó thì em ở với ông bà vậy em có liên lạc gì với gia đình không ừ. với ừ. ba mẹ không ờ, ba em thì ở gần ờ, với lại nhà nội á còn mẹ em thì em cũng không biết nữa ủa à. giờ hôm nay mở với ai giờ em, em với ai? với ông bà nội đúng dạ không? đúng rồi Ông bà nội hả? Dạ Ông bà nội năm nay nhiêu tuổi rồi? Bà em thì 72 còn ông em thì 74 ạ à. Thì chắc ông bà nội cũng nôn rồi đúng không? Cũng muốn lấy chồng để thấy ờ, cháu mình ổn định rồi đúng không? Rồi Chào đàn gái Dạ chào Ôi, anh Cô gái rất là xinh Em ở với ông, ông bà ông bà nội Dạ đúng rồi Từ hồi nhỏ tới lớn luôn Dạ đúng rồi Rồi không gặp ba mẹ luôn Dạ có gặp ba nhưng mà không có gặp mẹ Thì dạ. ba có lo chăm sóc gì cho em không dạ ba thì có gia đình riêng thì ba cũng lo cho gia đình riêng của mình trời ơi còn bên ngoại có lo gì dạ không bên ngoại thì uh, em cũng không có liên lạc cũng không biết phía bên đó không biết ba không nói cho luôn em có biết mặt mẹ em không cưng à, dạ không à trời ơi có bao giờ em nằm mơ em tưởng tượng ra mẹ em chưa ừ dạ vẫn chưa luôn ạ à. tại vì ờ, ở với ông bà thì em cũng quen rồi nên em cũng không có nhớ về mẹ nữa thiếu vắng tình yêu của mẹ cũng không có ba luôn chia sẻ với em điều này nha dạ và nghiệp quá không có người yêu nữa chưa có người yêu quên chưa có người yêu sắp có người yêu bây giờ muốn có người yêu thế nào một anh chàng uh, chững chạc biết chăm lo cho gia đình nè hiếu thảo anh ấy ờ, là phải ờ, chiều chuộng nói chung là phải chiều chuộng vợ con chiều chuộng vợ con dạ. và đặc biệt là chung thủy không lăng nhăng em thì không thích lăng nhăng dạ. anh nghĩ bên đây anh cũng hiền đó một chút uh, hỏi coi sao à, em có điều gì không thích người đàn ông không tính gia trưởng không trung thực anh rồi bên đây thật tình lắm dạ. à, không hút thuốc ừ, nhậu thì ít thôi à, ít dạ. thôi được rồi nãy giờ bên đàn gái đưa ra như thế em cảm giác là mình được bao nhiêu phần trăm à, em cảm nhận là em một trăm phần trăm tại vì em là em dư để bao hết những cái lời bạn gái nói rồi, dạ. chúc mừng luôn. Dạ. Cái gì tới 100% luôn hả? 100% luôn. Hồi đó là em gái của em là lấy chồng ngoài Hà Nội á, là ba em đi biển mà em thì bị bệnh ở nhà. À, cho nên là một mình em đại diện cho ba và mẹ, một mình em dành em gái này, em ra ngoài Hà Nội là họ chồng cho em gái của em luôn. Ừ. Cho nên là em cảm thấy là em có trách nhiệm cho gia đình rất là nhiều. Ừ. À. Và đã lúc chúng ta phải có trách nhiệm với chính mình và vợ của mình ha. Dạ chào anh dạ em chào chị cái mẫu hình bạn gái lý tưởng mà mà anh anh mong muốn là sao dạ cái mẫu bạn gái của em là, mong muốn đó, là biết hiếu thảo với ba mẹ dạ. à, sống có tình cảm chân thật dạ. à, biết chia sẻ dạ chị về thôi à, cái cái mẫu hình mà bạn gái mà bây giờ nãy là mình nói về tính cách rồi ha dạ. còn bây giờ là về ngoại hình anh mong muốn một người như thế nào dạ ngoại hình là bạn gái đã cao một m sáu trở lên là được 60 Dạ tại vì em cao mét 73 rồi 73 Dạ em rồi. muốn cho hai bên cho tương xứng Em cao mét mấy bé? Chị thấy em cao lắm luôn á Em dạ, mét 65 mà Trời dư xăng là, là okay. cao hơn Thư luôn okay. á Chị Nam Thư cho em hỏi là bên cái bạn gái có sông không ạ? À? Có hình xăm không dạ. hả? Bé em có hình xăm không cơ? Dạ không à Không có hình xăm, điểm à, không thích ở bạn gái nữa là gì? Cao. Bạn gái là cái tính ờ, lăng nhăng là em thích ngoại hình, ngoại hình Người có da có thịt xíu là được rồi Có da có thịt đúng không? có da có thịt có ai cũng có da có thịt hết trơn à, dạ. không ai mà không có rồi bây giờ mình sẽ gặp à, đại diện gia đình hai bên ha hôm nay em đi với ai dạ hôm nay em đi với lại bà nội cô dượng và em họ của em bà nội dạ con chào bà nội nội nội thấy sao à, tôi thấy à, cháu trai này thì cũng được hiền lành à, tôi cũng là bà nội của cháu diễm dạ. à, tôi cũng à, mong sao cho cháu tôi được hạnh phúc à, tôi à, rất vui rồi à, cháu tôi thì nó hồi nhỏ thì nó sống với tôi hồi mới có năm tháng mấy à, à tôi nuôi nó tới giờ à, cũng cho ăn học rồi đàng hoàng rồi hiện tại bây giờ là cháu là ở nhà à, bán bán quán rồi với tôi rồi à, cháu thì rất hiền và cũng có hiếu với ông bà à, tôi xin chuyển lời cho cho, cho rể em xin chào à, chương trình à, em cũng xin tự giới thiệu luôn em là dượng là dượng Rể em là xã em ngồi bên đây bạn trai này của con là nói có cảm xúc thì à, theo dượng thấy là rất là tuyệt vời dượng cũng là người à, cảm xúc nặng nói chung là diễm thì à, sống với cô dượng lúc cô dượng còn sống với ông bà nội 19 năm sau đó cô dượng mới ra ở riêng thôi thì cũng cầu mong sao à, con à, và bạn con có hạnh phúc thì dượng nói chung là dượng sẽ lo hết tất cả à, xin cảm ơn chương trình bên nội dượng này kia rất là thương cho thấy được rằng là em gái rất là ngoan luôn được tình yêu thương của ông bà nội dượng rồi em trai em đi với ai vậy Dạ, hôm nay em đi với uh, ba mà. À, chào cô chú. Dạ, tôi xin phép um, chào hai MC, chào quý vị khán giả. Tôi là mẹ của em Văn, đây là bố của ờ, em Văn. Hôm nay đến hôn trường đây tôi rất vui mừng. Tìm một nửa yêu thương cho cho con, cho cháu. Mẹ thấy cô gái bên đây cũng cao ráo, dễ thương thì à, nghe nói qua đó thì ở với ông bà nội chi thì cũng cũng cũng dễ thương thôi chứ còn à, con trai của của cô bên đó là cô không phải là khen đây nhưng mà con trai của cô là bốn đứa như đứa nào cũng còn ít con ai hết lo cho gia đình giỏi lắm đi lao động thì lương bổng thì à, năm bảy triệu đó sau đi vợ chồng thương yêu nhau thì thì về tính toán làm ăn thêm cho con con của cô là đứa nào cũng giỏi hết từ a đến z là việc gì gì cũng làm được hết sẽ, sẽ lo cho em một gia đình giỏi lắm gọi gì uh, xin uh, hai em chi là tạo điều kiện giúp đỡ cho hai uh, cháu dạ rồi. dạ con cảm ơn cô bây giờ thì uh, mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi nam thư ha dạ mở rào em cũng có món quà để tặng anh ạ à. mong rằng à, em sẽ lúc nào cũng tươi xinh như cái bông hoa này vậy à, em cảm ơn anh ạ à. à, quà của em á là mứt xoài mứt này là do em tự làm á còn nếu mà anh muốn cách sử dụng á thì anh có thể gọi cho em rồi ok em bây giờ hai hai bạn mình à, nói chuyện với nhau ha em làm uh, đầu bếp đúng không em ạ à? dạ đúng rồi em làm đầu bếp là em làm ở ngoài bình thuận luôn hay là em ở dạ em bà em có mở một quán ăn á khi xưa thì em làm nghề khác em làm văn phòng cho một công ty may nhưng mà khoảng thời gian sau này á, một năm trở lại á, thì uh, bà em á, thì cũng lớn tuổi rồi nên cũng muốn là em về phụ với gia đình là em quan điểm gì về tình yêu yêu một lần thì phải cho đáng phải tìm đúng người phải là chín chắn nè khi mà yêu thì phải đặt ờ, hôn nhân lên làm đầu không phải là quen rồi coi thử là như thế này như kia ông ấy thì bỏ ừ, như vậy thì em không được em muốn là ừ, phải có một kết quả rõ ràng dạ. trong đó có sự chung thủy uh, chân thành và có cái sự chia sẻ với nhau nữa đồng cảm với nhau nữa uh, mới mang đến cái hạnh phúc suốt đời đó. anh thấy em như thế nào ừ. có đạt cái tiêu chuẩn của anh không ạ à? anh thấy em ờ, rất dễ thương ngoài hình anh thấy là ok rồi à, <laughs> chung ờ, dạ, là em xinh đẹp trong ạ. mắt của anh là được rồi mình hẹn hò thế nào em ờ, ở bình thuận là ở cái huyện nào hay là cái xã nào à em ở huyện đức linh à giáp với lại uh, xuân lộc đồng nai á à. xuân lộc đồng nai là cẩm mỹ đi lên á à, long giao đi lên á à về là rồi, à, rồi anh có lên gần này nữa là đi cái hướng này về là đi hướng bà rịa đi lên đúng rồi dạ dạ đúng rồi anh em có đi ờ, xe buýt đi lên cẩm mỹ ờ, đồng, đồng nai rồi vậy ừ, là phải đi lên có xe buýt nữa là được rồi dạ thì em ở đó tiền xe buýt á công ty của anh là rất là dễ một ờ, tháng là được nghỉ 4 ngày nhưng mà cái thời gian nó là không nhất thiết phải là chủ nhật nói chung cái ngày nào mình nghỉ thay vì một tháng là mình nghỉ 4 ngày mình dồn 4 ngày vô luôn là mình nghỉ nói chung hẹn hò người yêu là rất thoải mái còn có lúc mà ví dụ mà em cần cái lúc nào trong một tháng đó ngày nào thì anh chị cần nói với sếp anh một, một tiếng là anh có thể đến uh, thăm em dạ à. em thì cũng không sợ yêu xa đâu không có người yêu mới đáng sợ thôi Đúng rồi. <laughs> người ta nói người ta không thích yêu xa nhưng mà anh rất thích yêu xa anh muốn sự cảm nhận anh muốn sự giống cái anh thích đi du lịch á anh muốn thích đi ở đây đó để cho biết nếu như tiến tới hôn nhân thì ờ, con cái như thế nào Thế anh thì anh thích con trai hay là con gái? Nói chung là con trai con gái gì cũng là con hết Con của chúng, ờ, chúng ta hết em cũng Đó. dạy nhưng mà uh, về mà giáo dục trẻ nhỏ thì em cực kỳ nghiêm khắc ừ, cực kỳ giống nghiêm như khắc. hết dạ. giống như anh luôn nói chung là giáo dục con cái nói chung là sau này em có con uh, chúng ta có con là cái giáo dục con cái là để anh lo cho anh lo cho từ A đến Z luôn con là cái. chăm con luôn chăm con luôn ồ oh. đói ca Tao bây giờ chăm con biết hát ru con không dạ yeah. <laughs> cái cái đó giờ em hình như em thuộc lắm anh à. em lên chương trình em muốn gửi ờ, đến ờ, quý khán giả một bài hát à, với lại anh chị hai anh chị mc với là bạn gái bên một bài hát mang tên là ở hai đầu nỗi nhớ nhạc của phan huy điểu có một không gian nào đó chiều dài nỗi nhớ có khoảng bánh bóng nào sâu thẳm hơn tình yêu ở đâu đây nỗi nhớ anh mơ về bên em ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau thêm cảm ơn cảm ơn bạn ở hai đầu nỗi nhớ ha nhưng mà hai bạn cũng ở gần chứ không phải ở xa lắm đâu sáng đi xe buýt chiều đó xe buýt về cũng được em gái có một cái ờ, bài hát nào gửi tặng lại chàng trai không à, em cũng xin gửi anh một bài hát Em chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ yêu Và sẽ yêu ai đó thật nhiều Em chưa bao giờ nghĩ cuộc đời có anh Làm trái tim này thật mong manh Em luôn tin rằng cứ một mình cũng vui và có khi cho đến trọn đời Những ai hay ngờ bóng một ngày mới xa Tình yêu khiến cho lòng mê say Có những lúc em vù vờ suy nghĩ Có những lúc em lại thẫn thờ Những bối rối cứ đồng đầy trong trái tim em từng ngày Chỉ cần anh biết rằng từ tận sâu trong đáy lòng Bao nhiêu nhớ thương dành cho riêng mỗi anh người đã đến trong đời Và làm cuộc đời em tươi như chơi vơi rồi tưởng đến nhớ mong lòng còn bao nhiêu vấn vương bao nhiêu ước mơ ngày đôi ta có nhau và cho đến bao giờ lòng còn tồn tại nhưng bất ngờ vì anh là của em yeah. Dạ. bây giờ hai người bước tới nắm tay nhau và nói cho nhau những cái suy nghĩ của mình những cái cảm nhận của mình và mong muốn điều gì với đối phương nắm tay nhau đó nhìn thẳng vào mắt nhau Chúng ta có 30 giây để nói về những tình cảm của mình với người đối diện ờ, à, Chờ năm tay là chúng ta gặp nhau đây Cũng Âu cũng là cái duyên cho nên là à, chúng ta hãy cho nhau một cơ hội à, anh không hứa sẽ mang lại sự giàu sang cho em nhưng ở chương trình này với sự chứng kiến của quý vị khán giả thân thương anh hứa sẽ mang lại hạnh phúc của chúng ta suốt đời em gái nói gì đi nắm tay nhau đừng buông tay ra thử cảm nhận về nhau thật sự là đến chương trình này cũng mong là có một người người yêu một người chồng à, để mà chăm sóc và quan tâm cho mình ở khoảng thời gian sau này nên đến đây với một ờ, tấm lòng mà thật sự là nghiêm túc và em cũng muốn là uh, chúng ta cho nhau một cơ hội à, cảm ơn ờ, em à, anh Quyền Linh Trang à. xin một phút được không ạ được đây Chưa trong nha. bó hoa có một bức thư ừ. đây em đọc đi bé cái thư này là hồi đêm anh viết cả đêm đó Để dành tặng cho em đó tất cả đêm viết ra hả? Dạ, tất cả đêm viết Chào em cô gái đến từ tương lai Em mà Chúng mình gặp nhau đây Âu cũng là cái duyên Nhờ nhịp cầu bạn muốn hẹn hò mà nơi đây chúng ta đã có cơ hội gặp nhau Mong rằng chúng ta hãy trân trọng và tìm hiểu một cách nghiêm túc Em à, chuyên này bạn muốn hẹn hò tạo Phận này là do người chọn Và hạnh phúc là do chính mình nắm bắt ngay từ ngày này, giờ này, phút này, tại chương trình Bạn muốn hẹn hò cùng với sự chứng kiến của Vũ nhiệt tình của quý khán giả thân thương nhất, đồng hành cùng với hai anh chị MC rất dễ thương và duyên dáng, đặc biệt có sự góp mặt mong đợi của người thân hai bên. Em mà, anh không hứa sẽ cho em cuộc sống giàu sang, nhưng anh hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em suốt đời. Những câu từ này không được trâu chuốt cho lắm, nhưng nó sẽ là tất cả chân thành nơi anh. Em hãy tin tưởng nơi anh và hãy cho anh một cơ hội em nhé. Gia đình hai bên đang mong chờ niềm vui từ chúng ta đó Trên thư Nguyễn Văn gửi người con gái Anh thương Để tay vào nút bấm đi các bạn Xem giờ phút thiên liêng này Hai trái tim có đồng đều với nhau hay không nhá Sau 3 tiếng đếm Ba, hai, một. tay nhau đi nè xin phép ông bà xin phép gì ông bà nội xin phép gì bắt đầu từ đây cho tụi con hẹn hò với nhau chính thức tìm hiểu nhau con cũng đến ờ, chương trình này à, hôm nay con đến chương trình này à, con ờ, muốn tìm một nửa yêu thương của con à, con xin phép à, ông bà với dường với dì con sẽ bảo vệ và con sẽ nói chung là con sẽ lo cho em suốt cả cuộc đời ạ à. Em gái nói gì với Em nói gì à, với à, ba mẹ của, à, bên đây của đi. bạn Dạ con chào cô chú ạ à. Con mong là sau này á cô chú sẽ tạo điều kiện cho chúng con ờ, được quen nhau Và có thể chúc phúc cho chú con được ạ à. Dạ Hôm nay à, cái sự chứng kiến của ông bà, dượng cô, ba mẹ và hai họ luôn Mình hôn cái nụ hôn đầu tiên để chứng minh cho những gì nãy giờ mình nói đi yêu thương nhau thật lòng nhá rồi mời em trai dạ con uh, xin phép uh, một lời với lại dưỡng cho con xin hôn à, dạ, em hai lần nói dạ dạ em tên là nguyễn thị bích dung năm nay 37 tuổi quê mình ở bình phước tuổi công việc hiện tại của chị dung là gì hả chị dạ là nhân viên văn phòng ạ à. Bình Phước là ở huyện nào? Ở thị xã ờ, Bình Long ạ. À. Rồi mời anh trai. Lời đầu em ờ, xin ờ, chào anh Quyền Linh và chào chị Nam Thư. Dạ. chào bạn gái bên rào. Em tự giới thiệu em là Lê Doãn Thành. Năm nay là em 39 tuổi. Em quê gốc là ở Nghệ An. Hiện bây giờ là đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. À, em công việc của em là công nhân cơ khí và em làm ở ờ, Hóc Môn này. Cái đường à, từ đây lên Bình Long thì nó cũng không khó gì lắm. Bây giờ nó mở đường rộng đi cũng rất là nhanh luôn à, người ta yêu nhau từ hà nội thậm chí ở nước ngoài từng yêu nhau rồi ha bây giờ à, bên đàn gái cho đàn trai biết một chút về à, ưu điểm và khuyết điểm ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng vui thì nói nhiều không vui thì im lặng tính sống nhất là khi đói khi mà bụng đói là sẽ rụt rã tay chân là dễ nóng <laughs> mời bạn trai dạ, dạ. cái điểm mạnh điểm yếu của em á, thì em thì vui vẻ hòa đồng sống có trách nhiệm Khuyết điểm em thì à, cũng nhút nhát, trầm tính Anh đã trải qua mấy mối tình rồi? Xưa là em à, ở trong quân đội á, này em à, có trải qua một mối tình Thế là cũng chỉ qua thứ tờ thôi Rồi sau này em ra khỏi quân đội thì em đi xuất khẩu lao động Thì địa lý như xa người ta lấy chồng thì em cũng muốn tìm bạn gái tuổi tác phù hợp anh phù hợp với tuổi con gì Dạ tuổi con rồng ạ Là thân tí thình tam hạp đó đúng không anh? À. Dạ dạ Bên kia 37 hả? Dạ 37 tuổi gì? Dạ tuổi tốt ạ à. Anh ơi em nói nghe nè em biết coi bói nè Tuổi quan trọng đâu anh Cái mạng cũng không quan trọng Lật ra can chi như thế nào Rồi lật ra so ra tuổi giờ sinh là nhiều thứ lắm Nhưng mà Để... trong mộng ấy họ có những người không hợp tuổi vẫn lấy nhau đấy Dạ à, Quan trọng cái duyên cái phần thôi Dạ Hai, Anh đi bộ đội hả? Dạ Mấy em... năm? Em đi 7 năm anh Ồ oh. Dung, mình à, đã bước qua bao nhiêu mối tình rồi? Em có một mối tình à từ, từ cái thời à, sinh viên à, quen được được năm mấy hai năm á rồi dạ. chia tay đi rồi từ sau đó mối tình đó tới giờ mình không có yêu ai nữa hay mình có thích ai không thích thì nhiều lắm nam là thích hết <laughs> mà vậy thì uh, lý do tại sao mình lại bây giờ mình lại đăng ký tham gia chương trình em cũng không biết nữa <laughs> chắc đang người... chờ người tử tế ạ à thêm thế nào là người tử tế? Nói chung là người nữ tử tế chỉ là một người nam mà cảm thấy là bảo vệ cho một người nữ được khi gọi là người tử tế. À, tiêu chuẩn nào có thể làm em thích được? À, em không đặt mục tiêu là tiêu chuẩn gì hết á quan trọng là ờ, đối phương hiểu và biết quan tâm là không cần nói nhìn thôi mà hiểu người khác là đang cần gì là đủ về ngoại hình thì sao chị cao lùn ốm thì sao em thích người ờ, từ mét sáu trở lên dưới mé xa lâm được không cái đó để xem xem lại phải có da có thịt chứ thiếu thịt chút xíu được không không được miễn à. sao người ta chắc khỏe thôi chứ thanh xui <laughs> rồi đó cái điểm hả? gì mà chị chị không thích ở bạn ở bạn ở bạn trai là giả dối bên đàn trai mình yêu cầu một người yêu lý tưởng như thế nào duyên dáng nhìn lành à, nhìn dễ thương ừ. à, à, không xăm mình chết rồi Xong em lỡ xăm xí rồi sao ta <laughs> thí dụ xăm một một vài cái chữ thí dụ như là uh, tên cha tên mẹ hay là một cái hình ảnh nào đó nhỏ thôi được không không luôn hả tức là tuyệt đối không có hình xăm ha anh à, đúng rồi em ồ em thấy ví dụ bây giờ xăm nhiều mà xăm ờ, chỉ là nhỏ nhỏ xinh xinh đáng yêu cũng không được luôn hả xăm như thế anh sợ là chơi bời quá anh nuôi không nổi đâu phải chắc Ngày là anh xưa đó có một số người xăm rồng phượng xăm lum thì cũng có thể nhưng mà giờ á ừ. ta xăm thẩm mỹ xăm cái này cái kia nó đẹp chứ không phải là nó xấu xăm không phải là giang hồ xăm không phải là tầm bậy bạ chơi. chơi anh ơi xăm mình bây giờ là ừ. cả một nghệ thuật rồi chào anh ờ em chào em dạ <laughs> cái mẫu bạn à, gái lý tưởng mà anh mong muốn là gì cao từ mét 50 trở lên 60 kg trở lại không lăng nhăng chung thủy được có ờ, có vợ về là mình à, mình ở chung là mình làm dâu luôn hay là mình sẽ ở riêng ở chung cũng được mà ở riêng cũng được thì em cũng có nhà riêng nhưng mà nhà riêng em thì ở quê còn ở trong này thì nhà ở nhà em trai vậy thì nếu mà bây giờ mình tiến tới hôn nhân thì anh đã có một cái bước gì chuẩn bị cho cái cái cuộc hôn nhân chưa là về kinh tế nè là về kế hoạch tương lai như thế nào em ra ngoài làm kinh tế đi đi dạ. xuất khẩu lao động thì về em cũng ờ, xây được căn nhà rồi đó là nhà riêng của em dạ dạ <laughs> rồi rồi chào chào anh cái bình phước dạ chào anh nếu như mà đàn trai đồng ý thì khoảng bao lâu mình có thể cho bên đây bước tới được? Ngày mai cũng được À dễ nha Thôi gì cũng tốt á Dạ à, Bây giờ chúng ta gặp gỡ hai bên gia đình đi Cô gái Bình Phước đi với ai? Dạ đi với chị gái, với bạn Chị gái? Yeah dạ. Rồi, cho gặp chị gái đi Dạ thì em thấy hai đứa người cũng lớn tuổi rồi Chắc cũng suy nghĩ chín chắn rồi đó tìm hiểu thì chắc cũng không lâu đâu tại vì khi mình biết có hợp hay không thì thời gian rất là nhanh chứ không phải như trẻ trâu mà cứ suy nghĩ rồi lại tùm lum tùm la thì không có anh này cũng được thấy ờ, anh đã qua quân đội thì chắc một cái nguyên tắc rất là tốt được đào tạo bên nước ngoài nữa thì về thì chắc có thể là khi cuộc sống có va vấp gì chắc anh cũng đứng được anh cũng gánh vác được quan trọng là cái bản lĩnh của đàn ông thôi hay quá em gái trai đi với ai Dạ em đi ờ, với em trai anh ạ. Dạ em thấy ờ, anh chị ờ, phù hợp. Anh trai cố gắng lên, chị Dung rất là dễ thương. Em cũng em trai cũng nhát như anh trai vậy đó. Thôi được rồi. Bây giờ mình mở rào cho hai bạn gặp mặt đi. Kéo rào. Thôi bắt đầu. Anh chào em. Dạ em chào anh a a ừm ừm hoa anh à, đến đây gặp em thì anh à, có món quà tặng em dạ em cảm ơn dạ em cũng có một món quà em gửi anh <laughs> em uh, cảm thấy thế nào em dạ <laughs> thấy anh hơi run thì đúng là như vậy hôm nay à, lên chương trình thì anh à, cũng cảm thấy cũng vui thì được gặp em mình à, tốt duyên tốt số với nhau thì mình là mãi mãi là bên vợ chồng với nhau không thì mình cũng là tình bạn tốt của nhau dạ các em nghĩ cũng vậy á à, <laughs> từ cái chỗ từ Sài Gòn về đó là 110 cây anh Đi của quốc lộ 14 à? Dạ quốc lộ 13 Giờ gặp nhau thì cũng qua điện thoại hẹn hò rồi là chạy tới thôi Dạ tùy thôi em chỉ cần là nói được thì làm được thôi thí dụ như ảnh về bình phước thì ảnh có công việc gì ở bình phước được hay không không cái đó là ảnh tự xử chứ không. em không có tự ờ, lo được còn em là em chỉ lo em trước thôi à còn về nếu mà theo ảnh đó thì ảnh phải lo cho em lại đôi khi á, em cũng nghĩ là ví dụ anh ở Sài Gòn em ở trên Bình Phước bình thường hành giờ hành chính á, thì em ở trên Bình Phước cuối tuần thì em về hoặc là anh từ Sài Gòn cuối tuần anh về trên Bình Phước vậy đơn giản cũng được khi nào anh có nhà thì em về nhà vì quan trọng là anh sắp xếp thôi chứ còn em là sắp xếp đơn giản vậy đó <laughs> anh à, thì có cái mô hình buôn bán mô hình như thế ở, nào ạ à? ở quê mà ở, cũng vậy mà ở trong này thì à, có mặt bằng thì mặt bằng đó anh sẽ dự tính như thế nào buôn bán thôi buôn bán thì nhiều cái cái buôn bán lắm anh phải xác hàng... định được nếu mà đã nói anh phải biết cái ờ, mặt hàng gì thì anh mới gọi là Thế kinh là doanh em, được em em là làm em thích làm buôn bán hay làm đi làm văn phòng đương nhiên em đang làm văn phòng thì đương nhiên là em thích văn phòng rồi à, anh thì buôn bán mở bán nhậu cũng được à, nhậu là anh mời em nhậu nhậu luôn á <laughs> bán quán ví em thích em biết làm những món ăn hay không dạ không em không biết đâu không biết em luôn chỉ hả? biết người ai làm thì mang được thôi nếu mà làm em chỉ giỏi mì món mì tôm thôi nếu như vậy thì em thì có thể phục vụ ảnh có thể thuê người nấu nướng có thể được hay bán cà phê cũng được tại có mặt bằng là rất là quan trọng ở thành phố hồ chí minh này dạ có thể bán cà phê nhỏ nhỏ có thể mở tập hóa có thể bán bất cứ cái gì bởi đất sài gòn này có rất nhiều việc để kiếm ra tiền nếu chúng ta cố gắng đúng không trai dạ còn nếu như về nghệ an thì sao thành ra thì nhà em cũng nhà mặt tiền đừng nhựa anh cũng buôn bán ừ dạ đó là định hướng rất là tốt luôn nếu như mà mình à, xác định á là mình tiến xa hơn á kinh tế là quan trọng nhất mình phải làm gì bởi vì nếu lấy nhau về phải có con xác định cái đó là anh này đã xác định rồi nhưng vấn đề thật sự là có làm được hay không với em em có thấy anh ấy có phải là một nửa yêu thương của mình hay không em cũng chưa biết nữa tại mới đây lần đầu gặp sao biết được em không cảm xúc gì hết trơn hả dạ người đơn giản quá nó vậy vậy thì à, động cơ nào lý do nào chị đăng ký tham gia chương trình ừ tại vì à, nghĩ là mình lớn rồi thì à, nói chung là cũng phải có một gia đình để cho ba mẹ vui ừ, ừ. Ờ, một phần phần thứ hai là cũng nghĩ về bản thân mình một xí bây giờ thế này nè anh trai anh à, có thể tiến tới nắm tay cô gái và có thể hát một bài nào đó hay đọc một bài thơ hay nói một cái gì đó nhìn thẳng vào mắt bạn gái bởi đây là những giây phút chúng ta có thể cảm nhận anh nghe tình yêu bên tình hồi hộp quá hồi hộp hả bắt đầu làm lại nhớ kỹ đi hai ba anh nghe niềm vui trên phố đông rộn ràng Anh nghe tình yêu bên tình yêu hát vang anh nghe bờ vai bên bờ vai dịu dàng ngỡ ngàng cùng anh chiều sang Ngồi bên em cung đàn hát lên tình khúc vàng Bao nhiêu âu lo đời vu tan Ngày mai xa nhau rồi phút giây còn muôn lời Em ơi bao nhiêu điều chưa nói Rồi mời ra rồi Mời hai anh chị để tay vào nút bấm Và bây giờ Thời gian bấm nút bắt đầu 3 2 1 Hết thời gian oh. Mời chị Nắm tay ờ, nhau đi nào Nè em gái Trong tình yêu chúng ta cần nhiệt tình hơn chút xíu nữa hôn nụ hôn đầu tiên để đánh dấu cho cái bấm nút bằng cả trái tim của mình em ờ, xin phép chị em ờ, xin ờ, hôn em gái nụ hôn